Vâng và bây giờ đây thì ờ, chúng tôi sẽ test thử cho anh em xem uh, cắt bản nhôm cánh thủy lực là 26 phân độ chéo. Vâng và bắt đầu ạ. Đấy, kẹp bê tông này, Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đấy. đứt hết luôn và bản ờ, lưới cắt nhôm là 500 này đấy và chúng ta hãy quan sát về vấn đề là vết cắt đấy ạ vâng. đấy, vết cắt của nó thì rất là ngọt và rất là sắc nét luôn Xin ờ, kính chào toàn thể tất cả anh em trong nghề nhôm kính uh, Chào mừng toàn thể tất cả anh em đã đến với kênh video máy sản xuất cửa nhôm Factor Hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu với anh em một cái siêu phẩm máy cắt nhôm hai đầu siêu to khổng lồ thế hệ mới nhất của tháng 8 năm 2020 của công ty Factor Việt Nam. Và đây là một trong phiên bản máy cắt nhôm là lưỡi 500 mâm xoay đẩy từ dưới lên và tự động bằng CNC. Hệ thống ờ, tự động điều khiển lập trình bằng hệ thống trên màn hình đây. Đấy, tất cả là anh em muốn cắt kích thước bao nhiêu là chúng ta chỉ cần ờ, nhập thông số ở trên hệ thống máy đây là tự động hệ thống đầu máy là nó sẽ có nhiệm vụ là chạy đi chúng ta thôi là chúng ta không cần phải kéo bằng tay nữa đấy mà chúng ta muốn cắt kích thước là 1 mét hay là 2 mét là chúng ta cứ nhập vào thôi là tự động đổ máy nó sẽ chạy đi chúng ta và đây là phiên bản là lưỡi 500 mâm xoay là đẩy từ dưới lên đấy mâm xoay có nghĩa là hệ thống là chuyển góc là hoàn toàn tự động bằng mâm xoay đấy là chúng ta muốn cắt góc 45 hay 90 chúng ta chỉ cần uh, ấn nút trên hệ thống bàn điều khiển này thôi đấy 45 hay 90 đây đấy là chúng ta vặn nút phát là tự động hệ thống là trên đây là nó sẽ đẩy góc và nó sẽ chuyển góc đi Máy sẽ cắt được hai góc, một góc 45 độ và một góc 90 độ. Và đối với sản phẩm này thì hệ thống là kết cấu của máy nó là mâm xoay. Mặt trước, mặt trên đây là một cái mâm và mặt dưới là cái mâm. Hệ thống motor và hệ thống lưỡi cắt là liên kết với hai cái mâm trên mâm dưới này. Nó chỉ có một khe lưỡi và một đường lưỡi đi lên thôi. Vì thế là cắt ra thì cái độ chính xác của nó rất là cao. Một số cái dòng hàng rẻ tiền ấy, mặt bàn là người ta sẽ thiết kế là cố định và chỉ có hệ thống là lưỡi xoay và motor xoay thôi nó sẽ có hai khe một khe góc 90 và một khe góc 45 đấy thì là khi nhiều lúc có thể là đối với cái dòng hàng rẻ đấy là chúng ta chuyển góc mà không hết đấy hay là có thể là nó hết hơi hay là van điện từ nó hỏng nó chuyển góc không hết rất là dễ có thể cắt vào mặt và và cái mặt bàn này còn đối với dòng hàng cao cấp này thì không bao giờ có hiện tượng cắt vào mặt bàn cả vì thế cái độ ổn định và độ chính xác của nó rất là cao và đây là công ty Factor là công ty duy nhất nhập khẩu cái dòng hàng là máy cắt nhôm mâm xoay thế hệ mới này về đây là phiên bản là rất là to Lưỡi sử dụng hệ thống là lưỡi 500 là của hãng Wagen Nhật Bản Sử dụng motor vuông cao cấp vỏ nhôm của Italia Một đầu là 3kW và hai đầu là công suất của nó là 6kW Công suất của nó là cực kỳ khỏe luôn Và đối với sản phẩm này nó cắt được tất cả các loại nhôm trên thị trường Sinh pha chính hãng là dày 2 ni hay một số các loại nhôm hộp thành vách dựng dày 3 ni 4 ni là cũng cắt được hết luôn Thằng này nó không phá được tất cả các loại nhôm trên thị trường luôn Bản to thủy lực 18 phân là cũng cắt được hết luôn Và đối với dòng hàng này thì là hệ thống là thân máy của nó, kết cấu của nó thì cực kỳ là chắc chắn luôn Đấy anh em xem này, hệ thống của nó thân là hoàn toàn sử dụng là bằng sắt hộp nguyên khối hết Vì thế là nó rất là ổn định luôn Rất là chắc chắn Đấy, hệ thống là thân máy đây thì sử dụng hệ thống là đầu máy số 2 là trượt trên hai đường dây phi là 35 mini Đấy, hệ thống đường dây phi rất là to dây vuông anh em nhé và dây được mạ chrome rất là sáng chắc chắn luôn đấy và đối với dòng hàng uh, cao cấp những cái dòng hàng CNC nhiều tiền đấy là người ta sử dụng hệ thống dây vuông như này còn một số dòng hàng rẻ là người ta sẽ sử dụng dây tròn dây bi ôm thôi đấy và đối với thằng này thì cái hệ thống là thân máy của nó ấy, là nó rộng hơn một số loại thông thường cái một số loại thông thường là khoảng cách giữa hai đường dây ấy là nó chỉ có từng đây thôi còn đối với sản phẩm là cao cấp này thì là cái đường dây của nó là nó rộng lên khoảng tầm 15 phân nữa vì thế là nó giúp cho hệ thống là thân máy của nó là nó đầm và nó chắc chắn hơn rất là nhiều đấy và bên dưới những đường dây đây là những cái hệ thống tấm thép một phân rất là dày nó kê bên dưới đường dây nó tạo thêm độ cứng cho đường dây giúp cho đường dây chắc chắn hơn và người ta sẽ đánh phẳng CNC hai đường dây là nó phẳng với nhau tuyệt đối luôn hệ thống máy thì rất là chắc chắn hệ thống bít tông kẹp phôi đây có 7 bít tông kẹp phôi sẽ gồm hệ thống là 4 bít tông kẹp từ trên xuống và ba bít tông kẹp phôi ngang Đấy, rất là chắc chắn giá đỡ nhôm thì cực kỳ to khỏe luôn Đấy. và tiếp theo anh em quan sát trong hệ thống ờ, điện của máy hệ thống điện của máy thì cũng rất an toàn luôn hệ thống ờ, điện uh, sử dụng là điện của hãng Dynasty là hệ thống điện của Nhật đây hai motor là hai át luôn rất là an toàn rồi chống đỏ pha cầu trì rồi là bộ đồi nguồn 24V đấy rồi hệ thống là bộ điều khiển trung tâm đấy, rất là hiện đại đấy, tất cả hệ thống điện là chúng tôi sẽ bảo hành hết cho anh em trong vòng 3 năm luôn và hệ thống điện là chúng tôi sẽ cam kết cho anh em 100% bằng đồng hết luôn và chúng ta quan sát phía sau máy đây đầu máy của nó rất là to rất là khỏe chắc chắn luôn đấy, và cái này nó có hệ thống là bơm dầu và đường dây đấy, là tất cả bên trong đây nó sử dụng hệ thống là trượt lưỡi lên ấy là sử dụng dây vuông dây băng cá là giống cái dây là chuyển đầu máy đấy. đấy và bơm dầu vào đường dây luôn tự động luôn đấy, và bây giờ tôi sẽ thao tác vận hành qua cho anh em xem đấy. hiện tại ví dụ như là đầu máy là đang là ở kích thước là một mét rưỡi nhá anh em muốn cắt kích thước ví dụ như là một mét này là chúng ta nhập một nghìn vừa thôi đấy, nhập một nghìn đấy rồi chúng ta bấm phát là đây đầu máy đây là nó tự động là nó chạy đây đấy đúng vị trí kích thước là một mét rồi là nó sẽ dừng lại rồi sau đó là chúng ta đưa phôi vào cắt thôi đấy đưa phôi vào cắt đấy đầu tiên chúng ta muốn cắt xong chúng ta sẽ kẹp bít tông này đấy hệ thống là 7 bít tông kẹp phôi nó kẹp xuống thì vô cùng là chắc chắn luôn đấy và sau đó là chúng ta sẽ là khởi động motor đấy anh em nghe thấy tiếng chưa motor là nó rít nên nó rất là khỏe luôn nghe tiếng motor nó rít lên vô cùng khỏe luôn và sau đó là chúng ta sẽ bấm nút cắt Đấy, đang là cắt ở góc là 45 độ Đây. Đây. lưỡi 500 lưỡi rất là to luôn to bản luôn Đấy. nghe tiếng máy cắt nghe rất là sướng luôn Đấy. là bây giờ tôi sẽ cắt thử nhôm ờ, cho anh em xem đây là bản nhôm uh, sinh pha dày 2 ly Đấy. kẹp bê tông này Đấy. kẹp bê tông sau đó là ấn khởi động motor này Đấy. và chúng ta ấn nút cắt thôi Đối với cái dòng hàng là lưới cắt đẩy từ dưới lên anh em nhá Nó có một cái ờ, ưu điểm rất là lớn đó là đề C là không bao giờ bị văng đây đề C của nó rất là nhỏ thôi Rất là mỏng đây nhưng mà cắt là không bao giờ bị văng đề C Đề C lúc nào cũng nằm in ở trên đầu máy luôn Đấy Và đây là anh em xem này hệ thống là nhôm sinh pha này Đấy sinh pha Quảng Đông dày 2 ni Cắt rất là ngọt luôn Thằng này anh em làm công trình lớn anh em có thể kẹp một lúc hai ba thanh vào là cắt là vô tư thoải mái luôn công suất rất là lớn anh em làm những công trình dự án lớn như kiểu chung cư biệt thự thì đầu tư những con này ra thì khỏi phải chê luôn Đấy. Thì chúng tôi còn cung cấp tất cả các loại máy để sản xuất cửa nhôm đây là tổng kho máy sản xuất cửa nhôm lớn nhất tại Việt Nam của công ty Factor Việt Nam địa chỉ miền Bắc tại bến xe Yên Nghĩa của Hà Đông Hà Nội chi nhánh miền Nam tại gần cung